thánh thơ từ Bài số 33 Thánh nhân xuống phàm Giảng lúc 11 giờ Ngày 25 tháng 12 năm 2021 Con ơi, thời này là thời đã điểm cho thánh di lập xuống phàm nhập thể người đã hạ giới hiện còn tu ẩn ở phương trời xa ta đã cho hay người đang dùng lực thần thông của mình để thời xoay chuyển được kịp nạn này cứu vớt nhân loại thoát khỏi diệt vong con ơi người phàm không thể biết được điều gì đang đã và sắp xảy ra cho toàn thế giới giờ đây vương phật di lặc kỳ này xuống dạy chúng sanh bằng nhiều hình thức thần thống phép lạ sẽ được hiện bày trên khắp nhân gian trong hai năm tới khi mà thế giới kinh tế chán trị đi vào ổn định thì người sẽ hiện chóng sắc người phàm của một thánh nhân ngày đó xảy ra với ba tiếng sấm lỡ đất long trời trên khắp năm châu khi đó toàn cầu sẽ mất tín hiệu thông tin liên lạc trục đà tắt ngấm Ba ngày liên tiếp Trời sẽ tối đen Trái đất chuyển mình Cây rung nhà lắc Người người khiếp sợ Đó là giây phút Con người phải biết đâu là ánh sáng để qua tử nạn đó cũng là dây là phúc để thử lòng người có biết tâm linh đà đáng lựa chọn người ngoan ai mà tu đạo tin vào phật trời biết kính chắp tay giữ vững lòng tin thì thoát ra được ba ngày đến tối còn kẻ bối rối khiếp vía kinh hoàng ai không có đạo thì tự ngã xuống trời không cứu được đó là bức tranh sẽ được xảy ra ta cho biết trước để người có phước lo đường chuẩn bị ban ngày đến tối khiếp hãi vô cùng con đã nên biết ngay từ bây giờ chuẩn bị đồ uống đồ ăn đèn cầy để con đã sống không trong sợ hãi mà phải tự tại cả xác lẫn hồn để được bình yên con thời chớ sợ sau ba ngày đó mỗi giật đổi thay trời đất không quay theo chiều như cũ đó là ba ngày lập lại khí quyển lập lại không gian lập lại con người để cho thế giới để cho nhân loại được dần chuyển lên một tầng cao mới không gian năm chiều bắt đầu thiết lập từ đây đó cũng là lúc Phật Vương Di Lặc Điều hành thế gian Bằng xương bằng thịt Cùng với phép màu Biến hóa vô lượng Để cho cuộc sống thanh bình trở lại con ơi vài dòng giảng bút cơ trời bạn xuống hôm nay để con thực tỉnh ai còn tâm địa coi trời bằng vũng thì hãy quay đầu trước khi quả muộn chào